rồi sáng thức dậy từ thành phố Long Xuyên nha mọi người đây là chị đại bữa nay chị đại dắt đi chợ Long Xuyên này dắt đi chợ gì đây chị mà mua gì định mua gì nói nói sơ sơ nói sơ sơ cho gia đình nghe thôi <laughs> ăn chân gà không hả ờ. Ôi về Long Xuyên cho ăn chân gà mọi người. Nè, rau muống nè. Rồi gì cà tím nè rồi cho ăn qua nè cho ăn thả nướng hết cho ăn đặc sản không gà nhiêu ký gà nhiêu ký vậy chị cho ăn gà nhiêu ký gà 45 ký ở bên kia hả à. <laughs> thôi nha xíu nữa các bạn hãy đón xem những cái những cái món đồ tôi đi chợ sách về nha mọi người hello cổ thịt nha mọi người à. đây là những anh em à, ngồi đợi ngồi canh à, anh hai làm nha đó, đó siêu to siêu khổng lồ nè ui da ui da hấp dẫn quá anh hai quay từng ít này anh hai trộn cái ít này nó đã <laughs> trời ơi đây là anh hai trương quang vlog nha mọi người <laughs> hết nghiệp rồi hết đóng phim gì nấu ăn <laughs> bây giờ chuyển qua là chuyển qua đầu bếp rồi làm uh, trưởng bếp rồi sườn uh, chua ngọt bậy chua ngọt chua ngọt <laughs> sườn nướng muối ớt sườn nướng muối ớt chua ngọt không có chua ngọt không có chua ngọt luôn á này mày đập bậy rồi vậy là sườn nướng muối ớt ừ. không có chua ngọt không có chua ngọt nha mày mày cái nói chua ngọt ngoài hai thằng này nè đó đây là siêu to siêu khổng lồ luôn nè nguyên một thao thầy anh hai bỏ công qua làm cho tất cả học ờ, học trò của thầy Vinh Ca Năm nha mọi người làm tất cả cho học sinh Vinh Ca Năm ăn vô đây chắc không đủ cho nó nhét kẻ răng quá này còn nữa mà một cục sừng hai ngăn một <laughs> cục sừng hai ngăn mới đủ coi đưa đưa đâu mấy con lạnh nó gặm luôn đúng sườn sườn gặm sao gặm nha xương gặm luôn nha chứ không phải xương bỏ nha ngon từ thịt ngon từ xương Go. nói về dinh cái năm không có giác gì nè Đàn nhọc hết nó giác ba đồ quỷ thì không giác hoài ngày nào cũng giác giác hai ngày nữa đồ chưa bữa nào được yên tĩnh luôn bây giờ là giác lần giờ giác ra tới ruộng luôn nè <laughs> hậu qua là giác nhà nghỉ giác tới sáng luôn ngủ được đúng mới hai tiếng đồng hồ bây giờ giác tiếp ủa trời ơi là chờ cái nọc cà ri nè đợi tụi bay nè à nhảy xuống tắm xong rồi chạy về thôi. Lên. hay là hay là má Lan con mặc cái gì là má mở lò chưa mở lò to to lắm nghe chưa không cái lò đó là chỗ của nó cái lò ta nói ta cho mượn mà sao không, có nói đâu bữa nãy nó làm nói rồi sao cô lấy rồi anh anh làm với ngọc hai đứa vô liên hệ mượn cái lo đi nói cho ông thầy mượn chịu gì lát ông cũng bị đơn giản ơi xe lửa xe lửa xe lửa gì quay đi quay quay chị Duyên chị Duyên xích nè? Trời giống mình rồi hôm mình kìa Chị giống mình rồi hôm rồi kìa, mình hôm mình cũng nhảy vậy đó của những cuộc chơi là nơi nở của tụi tao Vậy tụi tao sẽ chơi chơi chơi chơi chơi 24 tụi tao thích chơi chơi chơi chơi chơi Thứ hai dạy tập phải chơi chơi chơi chơi chơi ai ờ anh chỉ là đề tài để tụi nó cứ nhắc về hoài hiếu đã nói nghe đầu đề bài là tụi anh chơi chơi chơi chơi chơi bên này trong nhà để nó biến là villa chơi bên cái mình nghe để nó biến là diva chơi bên này trong pub rồi nó biến là club ở sân bàn từng là bao thuốc trước khi biến thành si shisha Chơi bên này trong nhà đến nó biến thành villa Chơi bạn gái mình nghe đến nó biến thành diva Chơi bên này trong club rồi nó biến thành club Ở sân bàn từng là bao thuốc trước khi biến thành si shisha yeah. Chơi chơi chơi chơi người trong tay em ngừng Sắc đẹp là điều thứ nhất để làm một nửa cái hướng thứ hai So if you wanna suck my DM let it slide Bên của em thì dễ không bao giờ có chuyện ngược lại Nên sẽ ba ba ba nhưng mình ba bật có một ba Bang bang nó chỉ đang dance with the man man Hurricane bang những ngày lang thang Sẽ còn sang sang ngắm nhạc bang bang Tích tích bang bang hết gang gang đi hàng ngang ngang Pop the champagne you gotta stick to the Và đây là cái tình hình về Long Xuyên quê thầy nha mọi người Quá là banh làng banh xóm luôn nha đây à, một nhóm thì dưới này tắm một, một nhóm ở dưới này tắm <laughs> ờ, nhóm trên này là à, khách phục vũ cho những anh chị em tắm ở dưới nha mọi người đây là một cái kỷ niệm đẹp của anh em tôi đi về Long Xuyên nha mọi người hơi buồn nên không muốn tắm Ê, cả không, à? ờ. cả áo ra ngoài xuống à? À. không, cả không, cả không, cả không, cả không. Thầy không, thầy không buồn, thầy không buồn. Do tâm trạng.